và hello xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình và lại là mình không cần tv đấy bạn ơi và ngày hôm nay mình sẽ cùng với sammy simmy và kairon bọn mình sẽ cùng nhau thực hiện một cái thử thách vô cùng vui đó chính là thử thách truy tìm kho báu Mario ngày hôm nay như bạn đang thấy ở đây mình đang có rất là nhiều bánh Mario Boy tại đây thì những hộp bánh này sẽ là kho báu của chúng ta ngày hôm nay mọi người ạ à. thì uh, mình sẽ cho bạn xem đây ở đằng sau mỗi hộp bánh của chúng ta khi bạn mua tại cửa hàng sẽ có nhiều những con siêu mô hình lắp ráp ở đằng sau như thế này đấy đây những con mô hình mà các bạn có thể cắt ra để lắp ráp mỗi một hộp bánh thế này là một con mô hình mấy bạn nào mà muốn có nguyên một đội quân lắp ráp như thế này thì nhớ là mua thật là nhiều bánh để cùng săn mô hình với mình nha ok và ngày hôm nay nay mình sẽ cùng với lại Kairon, Simi và Sammy Bọn mình sẽ cùng nhau đi kiếm những hộp bánh này Đây sẽ là những cái kho báu ở trong nhà Và thể loại trò chơi của ngày hôm nay sẽ đơn giản thôi Đó chính là mình sẽ sử dụng những hộp bánh này Và nhờ một cái người nào đó ở trong Garmin House của mình Đi giấu những cái hộp bánh này ở trong Garmin House Ở trong phòng của tất cả những youtuber, những streamer của Hero Team Và bọn mình sẽ cùng nhau đi kiếm Và nếu như người nào mà kiếm được nhiều bánh nhất Thì người đó sẽ trở thành là người chiến thắng Và sẽ được một cái phần thưởng vô cùng hấp dẫn Đó chính là 100 hộp bánh Memory Point Đây Wow Ôi nhớ wow. 100 hộp bánh Mariboy đó Còn người thua cuộc thì sao? Người thua cuộc sẽ phải mua lại 100 hộp bánh Và đi phát cho toàn bộ Camin House ăn Đó Hiểu không? Hiểu Người chiến thắng sẽ được 100 hộp Còn người thua là phải bỏ tiền ra mua 100 hộp để mời tất cả mọi người ăn à, Nghe hấp dẫn đúng không? Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào trò chơi nha các bạn nha Và mình sẽ nhờ một người nào đó đem giấu những hộp bánh này Bắt đầu thế nào? Let's go! Let's go! Yeah mọi người cái nhiệm vụ của mình là rất là đơn giản rồi đó chính là phong kêu tôi là đi giấu những cái hộp bánh Maribo này trong tất cả cái phòng của gaming house luôn mà đặc biệt là phong nói với tôi là giấu phải là thật là kỹ nha mọi người tôi sẽ để đây luôn anh em ơi đó tôi sẽ để đây luôn rồi tiếp theo đó chính là phòng của mora mọi người đây đây đây trong phòng của mora là tôi sẽ để trong cái hộp này nha mọi người trời ơi là trời giấu kiểu này sao không có tìm ra ta trời ơi đấy tôi sẽ vào phòng của bạn gái và tôi giấu nha mọi người Manning Boy sẽ được giấu sau cái gương nha mọi người ơi đó tôi sẽ để sau cái gương này nha mọi người rồi ok ok đấy anh em ơi phòng tiếp theo Manning Boy sẽ được giấu tại phòng của Ruby nha mọi người đây vô đây tôi sẽ giấu cực kỳ kỹ luôn nha mọi người đó tôi che lại đấy thấy chưa rồi xong quá trời kỹ luôn em ơi rồi đây phòng cuối cùng của người cuối cùng đó chính là phòng của Jamun nha mọi người vô đây có một cái chỗ mà Manning Boy có thể giấu vô đây được anh em ơi đó chính là trong đây nè à, Camui chào mọi người đi Camui ai, Marine Boy là tôi sẽ giấu đâu trong phòng cam mui ta Đó chính là giấu trên góc nha mọi người Đây, cái ông Phong Cận là ông cao cực kỳ luôn Nhưng mà tôi giao giấu trên góc này tôi bảo đảm với mọi người luôn là ông Phong Cận không thể nào mà tìm được anh em ơi Bây giờ là tôi sẽ giấu ở đây Ở đây còn bốn hộp nha, tôi sẽ giấu cực kỳ kỹ luôn đầu tiên Nãy giờ tôi mang nãy giờ đó chính là cái tủ này nè mọi người Tôi là tôi cứ thích giấu đâu cho khó khó cho ông Phong Cận khỏi tìm nha mọi người Đây, ở trên đây nha mọi người Đấy, để Marine Boy nhưng mà giấu đây nha mọi người à, kế cái nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất cho mọi người đó là tôi cứ để thôi ừ. để chắc chắn là những cái chỗ này sam với sim là không tìm đâu người còn hộp cuối cùng à đây ở đây có cái ví của của quay nè em ơi đấy tôi cứ bỏ vô thôi nha mọi người để đây nhanh em ơi ok và bây giờ lên cho phong tìm nha em ơi đi, đi, đi, đi, rồi ok mọi người ơi thì mai vừa rồi đã đem giấu những cái hộp bánh ở khắp gà bình hào rồi bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đi kiếm nha mọi người sẵn sàng chưa mọi người let's go, let's go. rồi ok chuẩn bị ơi sam ơi chưa sao ơi gì chạy chạy trước hay sao đang đếm mà dằn quá à. một hai ba đi tiếp go go go go lần này mình sẽ chiến thắng dép dép dép đi ra dép ủa dép đúng rồi ủa mình nhớ mình có đi dép mà mình nghĩ đầu tiên mình sẽ kiếm ở trong phòng là phòng của Huy bây giờ mình đang ở ngay phòng của ờ oh, hello sam hello à mai giấu hộp bánh đâu ta ồ oh, mày cứ khó vậy giấu đâu vậy ta giấu chơi giấu kiểu vậy có nè có nè mọi người ơi có là có anh ơi trên em hỏi coi dầu bánh ở dưới này không coi dầu bánh không không hả đúng không chắc chưa chắc chắc hay là ở trong này à mình thấy rồi bạn ơi ở bên dưới này hai hộp đúng bạn ơi hai hộp hai hộp ai mà sẽ gợi ý nhanh nha mọi người nha rồi nó sẽ nằm xung quanh cái khu này ok ui ôi vậy mình nghĩ là mình sẽ xuống dưới khối văn phòng để mình kiếm bên dưới kiếm thêm kiếm thêm kiếm thêm kiếm càng nhiều càng tốt chỗ nào đó trời ơi chụp này luôn vậy Baby boy Ôi oh god, nó được giấu bên sau cái nút bạc của mi rồi các bạn ơi Ôi, mày làm giấu tinh tế thế đây cho học tủ nha Không nha, em không nha Quậy đồ của là luôn không thể xíu nữa phải dọn lại nha Em xin lỗi Mui nhưng mà em đang kiếm thử thách kiếm kho báu Bây giờ ra ngoài, đi ra ngoài Yeah, cuối cùng cũng đã kiếm được một hộp mà Reboy Ờ, <laughs> à, hay là mình ở đây luôn các bạn mình còn khỏi đi kiếm nữa rồi các bạn biết không giờ cái công ty Hero Media nó rất là nó rất là kiểu rất là to luôn các bạn ơi nên là mình chạy rất là mệt luôn á nên là mình sẽ ngồi đây mình ăn và mình tâm sự với mọi người nha các bạn biết không hồi nhỏ thì các bạn có thể thấy được đó là một ngày của chúng ta nó rất là dài mình đây là mình tâm sự đọc với các bạn thôi nhưng mà sau này khi mà các bạn lớn lên rồi á các bạn thấy là một ngày của các bạn chỉ có 24 giờ thôi tiền là hai hộp nữa các bạn mình sẽ kiếm bên dưới văn phòng của anh em mình cá chắc bên dưới này phải có bánh <laughs> bù ơi bù em biết bánh cho nào chị anh đi cho 500 ngàn cho bụng em nè <laughs> giống là những cái thời gian mà thời thanh xuân chúng ta đã đi qua mà thời thanh xuân mà nó đã không trở nó không trở lại rồi á thì một ngày cũng có 24 giờ cái tiền này mình nghĩ xăm đi với con thằng đang ngoài kia đang gọi là rất là căng thẳng ấy mà còn mình thì vẫn ngoài đây chiêu rồi giờ mới ý là giờ mới ý là trên mỗi cái hộp bánh như thế này nó sẽ có những cái hình của các nhân vật luôn nha mấy bạn wow uhm, ngon hồi sự ai giống bánh không đúng rồi đúng rồi vậy vậy ok đây cho bạn con hộp thôi hơi gần hay trên này đang Quỳnh Như What Tại sao vậy Cái thật Ai Tại sao là được bánh không Không Không ngày nó 24 giờ nó vẫn là khoảng thời gian mà nó... anh ơi mọi người đã vô phòng bạn kiếm chưa chưa chưa đúng không ê đi đâu vậy từ từ bọn mình đang kiếm bánh không có gì trong đây thiệt mà tự nhiên vô vô phòng người ta con gái mà hai thằng đi vô đây làm gì ủa có thiệt là trong đó không có bánh đâu vậy? thiệt tự nhiên cái chàng vô phòng mình mọi người trời ơi được ba ôi sao được ba cái luôn rồi bạn ơi sao giờ sao sao quay sao đây được ba cái được ra được mấy cái rồi một cái rồi rồi sao oh no xí mấy cái rồi một cái luôn thiếu vậy là còn vậy là hiện tại bây giờ đang có năm nè sim nữa là bảy còn một cái nữa còn một cái nữa à không 10 cái rồi mà 10 cái là sao á vậy là giữa phòng editor còn không em hả em là editor của chị đây phải nói chỗ chỗ anh đi ok là còn ai ta mình sẽ vô cái phòng ai nhé. con hốt hốt chắc chắn em lừa em hả <laughs> mọi người sao vô phòng editor cảm giác cười gian lắm bạn mình nó nguyện á mình chỉ mới kiếm được hai hộp thôi mình nghĩ rằng là mình cần hai từ có khi nào giấu ở trên cao mình không biết không ta lợi thế của những người một mét tám đó bạn ạ à. trời giấu anh em nội tôi không kiếm được nữa tại mấy bạn không động não thôi thôi đúng không thôi hai hộp cũng được nói chung cũng được hai hộp cũng được ôi bây giờ chúng ta cùng nhau lên xem coi mọi người kiếm được bao nhiêu nhé và sẽ tiếp tục đến bàn hai nha rồi ok các bạn ơi thì sau trận đấu mình đã ướt mình đẫm mồ hôi rồi mình kiếm được ba hộp mai giấu rất là kinh khủng nha simi kiếm được mấy hộp sim một hộp hả à? sao mày kiếm được mấy hộp nè sao ba hộp ba hộp cai kiếm được mấy hộp hai hai hộp vậy là chúng ta đã tìm được người thua cuộc đó chính là simi nhé bạn nha màn này simi đã thua ok không sao cả sim vẫn còn một màn nữa để cứu vớt yên tâm rồi ok bạn ơi thì bây giờ hai người thua cuộc đó chính là Simi và Kairon Trời ơi Đúng một cặp đôi luôn bạn ạ à. Và nhiệm vụ của hai bây giờ sẽ là gì mình sẽ cho bạn biết nha bây giờ bạn đang thấy thì ở đây mình đang có một cái rương các bạn ạ à. và trong cái rương này sẽ có rất là nhiều những cái con mô hình giấy đằng sau những chiếc hộp bánh mấy bạn chỉ cần mua những hộp bánh marine boy này đằng sau sẽ có rất nhiều mô hình giấy cho các bạn có thể thỏa sức sáng tạo để lắp ráp thành một cái đội quân của mấy bạn nha ok thì mình đã cắt ra sẵn rồi mình đã bỏ ở đây một đống luôn nữa bạn ơi rất là nhiều luôn đấy thì à, mình sẽ bỏ vào bên trong cái rương này và nhiệm vụ của sim và kai là sẽ phải tìm ra đúng con nhân vật đó sau đó lắp ráp nó thành một con mô hình giấy hoàn chỉnh để coi coi trong hai người ai sẽ là người giành chiến thắng đây nha let's go à quên trước khi bắt đầu các bạn hãy nhớ comment lại cho mình biết các bạn nghĩ ai sẽ là người giành chiến thắng nha let's go rồi ok bây giờ mình sẽ bóc nha hai bạn chuẩn bị chưa rồi luôn bạn ơi, let's go Rồi, mình sẽ thò tay vô đây Mình sẽ bóc đại một con nhân vật nào đó nha bạn nha Để xem coi Ồ, con phải nhắm mắt không, tôi sẽ bóc random Rồi, ok, bóc random luôn Rồi, ok Mình đã bóc được một con nhân vật các bạn ơi Mình sẽ cho bạn coi nhân vật là nhân vật gì nha Đây, đây chính là nhân vật của chúng ta nữa các bạn Đấy Và nhân vật mà hai bạn cần phải kiếm chính là Cố lên, cố lên hai bạn ơi, cố lên Mình cũng chưa tìm thấy nữa Không có, không có cái nào luôn á Khó à À đây, mình thấy rồi Đây, đây, đâu, đâu, đâu, đâu À, cây kiếm được rồi ok bây giờ mình sẽ lắp nha các bạn ơi <laughs> nói được rồi nếu như cay kiếm được rồi á thì à, mình nghĩ rằng là simi là con gái nên à, cay quyết định nhường sim không cho cho cho cho sim kiếm một một con khác được ok ok rồi mình không làm được hả bây giờ simi có thể quyền chọn con khác bây giờ mình sẽ chọn con này rồi ok bây giờ mình sẽ đếm từ một đến ba và hai bạn sẽ cùng nhau lắp để coi ai sẽ lắp hoàn thành trước nha rồi hai bạn đã sẵn sàng chưa sẵn sàng bắt đầu Hiện tại bạn đang thấy là hai bên đang rất là căng thẳng luôn Simmy thì mình nghĩ có vẻ là Sim sẽ là một người rắp rắp, có có vẻ là đỉnh hơn Cai. Mặc dù Cai là con trai nhưng mà à. Kai, lại không được khéo tay mọi người ạ à. Đỉnh hơn là đỉnh hơn thế nào? Cai không được khéo tay cho lắm, từ nãy giờ Cai vẫn đang cuốn cuốn Còn riêng Sim thì Sim vẫn rất là bình tĩnh mọi người ơi Nhìn nè, đó, hay quá Sim ơi Có đâu, thật ra mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của mình rồi <laughs> ok bây giờ mọi người đã hoàn thành xong chưa xong rồi xong rồi đúng không cả hai đã đều hoàn thành xong bây giờ mọi người để lên trên bàn để cho phong xem và chấm điểm nha ok rồi. thì đầu tiên mình sẽ chấm điểm của sim trước à. mình lắp sai tỷ lệ nhưng mà mình mình mình lắp sai cái cái khung mà cái cái này là đúng tức là một hai ba tức là mặt sau mặt trước đều có nha đó mặt trước này mặt sau này không được mặt sau đi ừ, mặt sau cũng đều có nè wow đây simi đã lắp như thế này nè các bạn đấy mấy bạn nhớ chấm điểm giúp cho phong coi simi có lắp đúng hay chưa nha đã ok rồi và tiếp theo là cay như là mình thấy mình hơi sai sai làm sao các bạn ơi à, ờ, cay hả mình thấy là cái mặt này đẹp nè <laughs> ờ, nhưng mà sao mình thấy tự nhiên nó ra hai con luôn cái ờ, mình cũng thấy nó hơi <laughs> sai sai một giống như kiểu một một con đứng phía trước một con núp phía sau á <laughs> ủa <laughs> hình như hơi sai sai hình như là theo như là nếu mà mình phải lắp giống sim ấy nó mới đúng còn cái này mình đang lắp kiểu ờ, ok rồi bây giờ simi hãy đưa con của sim ra cho mình xem coi vâng và đây mấy bạn có thể thấy đây chính là hai con của simi và kairon thì các bạn hãy thử ờ, bình luận ở bên dưới coi các bạn nghĩ rằng ai là người gấp đúng và ai là người giành chiến thắng nha bây giờ mình với sammy sẽ cùng nhau chấm điểm nha các bạn ok bạn ơi thì đây chính là hai con nhân vật của simi và kairon thì sau một thời gian bọn mình chấm điểm với nhau thì như mà mình thấy thì simi đã lắp đúng tỷ lệ của nó là 123 còn cái ron thì đã lắp sai ngược lại là 321 các bạn ạ à. có nghĩa là như thế nào mình sẽ hướng dẫn cho bạn xem để bạn biết được ai là người giành chiến thắng nha để để có thể lắp ráp được cái con mô hình này á đơn giản thôi đầu tiên các bạn chỉ cần cắt ra ba phần cơ thể của cái con nhân vật này đầu tiên là số 1 ở bên dưới nè bạn có thể thấy số 1 nè số 2 nè và số 3 đấy và sau đó là thêm hai cái đế đứng để cho con nhân vật đứng lên nữa thì mấy bạn chỉ cần lắp như thế này đầu tiên mấy bạn à, lấy cái cục à, đứng của nó ra trước mấy bạn sẽ dùng con số 1 trước để các bạn lắp về phía trước nha đây sẽ lắp vào đó sau đó bạn lắp thêm cái chân bên này nữa sau khi lắp xong cái phần cơ thể số 1 vào rồi các bạn sẽ lắp phần cơ thể số 2 nha và sau khi lắp xong phần cơ thể số 2 mấy bạn sẽ lắp đến phần cơ thể số 3 và mấy bạn nhớ là phần cơ thể này mấy bạn phải lắp ngược lại nha đến đây mà mình đã hoàn thành xong rồi nè sau khi hoàn thành xong các bạn chỉ cần nhìn thấy là nó đã lắp được như thế này theo, theo số thứ tự là 1, 2, 3 và đằng sau là như thế này đằng trước là như thế này đó ok bạn ơi và vừa rồi các bạn đã đoán được ai đã là người giành chiến thắng chưa thì mình xin tuyên bố người giành chiến thắng của chúng ta ngày hôm nay cùng một hình nhá đây những mô hình cực kỳ đẹp luôn bạn ơi và để xem coi bạn khoa nào sẽ là người sưu tầm được full một trong những cái bộ mô hình này đây ừ. mình hy vọng mình sẽ là người đầu tiên <laughs> ok bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại em những video lần sau nhé. nhớ của mình baby boy nha các bạn ơi, các bạn ơi, hiện tại đang diễn ra một mini game dành cho tất cả các bạn fan của Marine Boy. Cách tham gia thì siêu dễ luôn nha, chỉ cần sáng tạo và chia sẻ một video lên YouTube cùng với hộp bánh Marine Boy. một Review hộp bánh, hướng dẫn cách lắp ghép mô hình. hai Kể chuyện cùng mô hình và hộp bánh Marine Boy. ba Cầm hộp bánh mô hình nhảy trên nền nhạc Marine Boy, chiến đội cơ giới đại chiến zombie. bốn Khoe bộ sưu tập Marine Boy chẳng hạn. Thời gian của sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 9 đến 15 tháng 10. Lưu ý, clip phải có hashtag Marine Boy, chiến đội cơ giới. 20 video có lượt view cao nhất sẽ nhận được 40 phần quà hấp dẫn đến từ Marine Boy đó nha. Kết quả sẽ được công bố ở trên một cộng đồng kênh youtube anh Orion TV Và facebook Orion Việt Nam đó nha Tức là mỗi bạn sẽ được hai phần quà siêu khủng quá là đã luôn ấy chứ Còn chần chơi gì nữa mà không tham gia ngay nào các bạn ơi